Các em thân mến, ở video clip trước thì chúng ta đã làm các ví dụ uh, liên quan đến polymer ở các câu hỏi lý thuyết tổng hợp rồi. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang dạng số 2 nhé. Dạng số 2 là liên quan đến tính toán của anh polymer. Dạng số 2 bài tập polymer. Dạng đầu tiên thì ông muốn nói đến chúng ta là bài tập liên quan đến mắt xích polymer. Đây là dạng bài tập dễ nhất của anh polymer. Được chưa? Và khi làm dạng bài tập này các bạn chỉ cần nhớ thầy một điều này thôi. Polymer là gì? Khái niệm của nó là gì ạ? Nó là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử rất lớn nó tạo nên từ các đơn vị nhỏ gọi là các mắt xích liên kết với nhau. Thì nhớ ở đây, viết gọn lại polymer chính bằng gì nào? Polymer chính bằng các mắt xích đúng không nào? Các mắt xích tất cả n lần. Các mắt xích này tất cả n lần. À vậy thì n là gì? Các bạn cũng phải làm rõ thông tin cho thầy. N ở đây nó gọi là hệ số polymer hóa. Xong chưa các em? Ok. Với n nó sẽ bằng là hệ số polymer hóa, không chưa? Hệ số polymer hóa nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. À, với những ví dụ kiểu như thế này, các bạn chỉ cần máy tính hỗ trợ đang thôi thì cái câu này thì nó sẽ chỉ khoảng ờ, chưa đến 20 giây. Đó. Ví dụ số 1. Ở đề bài như sau. À, một đoạn mạch PVC có khoảng 1.000 mắt xích Người ta hỏi chúng ta rằng là khối lượng của đoạn mạch đó là à, là bao nhiêu? Ở đây thì chúng ta biết PVC là gì rồi? Ví dụ số 1 nhé. À, ờ, PVC nó chính là polyvinyl clorua đúng không nào? PVC nó chính bằng là polyvinyl clorua. Nó có từ hai từ trở lên chúng ta phải đóng trong ngoặc này uh, ờ, winning chúng ta sẽ viết được nó có công thức là gì đây à, nó sẽ bằng được là CH2 nối đơn CHCl tất cả n lần và đề cho chúng ta biết là gì ạ cả cái cụm này nó có khối lượng là 1.000 đơn vị carbon yêu cầu là xác định n là bao nhiêu thôi đúng không ạ ok à, thầy um, xin lỗi chúng ta một chút nhé đề bài cho chúng ta là n mắt xích rồi tức là cho biết n yêu cầu chúng ta tính khối lượng phân tử của cái này chưa khối lượng phân tử này bằng gì nó sẽ bằng cái cụm ở trong này nhân với n đúng không nào à, tôi sẽ có mPVC m cái phân tử này pvc theo giả thiết đấy thì nó sẽ bằng con số là bao nhiêu ạ con số trong ngoặc này sẽ là 62,5 nhân với lại n và n đề cho chúng ta là 1000 đúng không ạ thì sẽ bằng là 62,5 nhân với lại 1000 Vậy thì cái này các bạn nhẩm vào thôi thì các bạn sẽ ra đáp án đó là gì ạ 62.500 đơn vị carbon